Tiếp theo thứ hai thì mình sẽ hứa với bạn là cách chúng ta đăng ký cũng như là xác minh danh tính, à, xác thực tài khoản Onus rồi nhập mã giới thiệu Onus đến ngay 200.000 hoàn toàn miễn phí 100%. Và mình cũng à, hứa với bạn là cách xác thực nâng cao để sử dụng à, toàn bộ các tính năng trên Onus. Tiếp nữa thứ ba thì mình sẽ hứa với bạn là cách chúng ta nạp tiền vào ví Onus. Rồi thứ tư thì mình sẽ hứa với bạn là cách chúng ta kiếm tiền trên sàn Onus này bằng cách nhận thưởng mỗi ngày cùng staking daily rồi nhận thưởng cùng farming hay là tham gia order share và ngoài ra mình cũng hướng dẫn bạn là cách chúng ta đầu tư trên order như thế nào cho hiệu quả và tiêu nữa thứ năm thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta rút tiền từ ví order về à, tài khoản ngân hàng của bạn ví dụ như à, tài khoản ngân hàng quân đội mới bay rồi à, cách rút 200k miễn phí kia từ ví order như thế nào và thứ sáu thì mình sẽ cùng bạn tìm hiểu cũng như là đánh giá sàn order này xem sàn order này có lừa đảo không cũng như là app order này có uy tín không và rất nhiều các nội dung khác nữa thì đó là những nội dung chính mình sẽ chia sẻ trong chuỗi ờ, series video này. Thì ở trong video tiếp theo ấy, như mình chia sẻ ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là Onus là gì, rồi các tính năng chính của sàn Onus hay là ưu điểm cũng như là nhược điểm của sàn Onus này so với các sàn là giao dịch crypto coin khác. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.